xuống đây nè ông ơi xuống đây là tôi bắt nha ừ bắt đi ok nói là hay xuống mẹ rất không mà không chắc tới không gì vậy có quyền áo, mày có quyền áo, ao hacker hướng uh, sau 10 vậy làm nhau nhà sát được đi hả dạ, cái nhà mà có đây là sáu nè 675 là cái nhà mà đi ông đi theo cái ờ, bay theo hướng còn ờ, lại dạ, có cái đào lại thấy rồi có mấy cái nhà có thằng uh, xuống kia đập chém mới chết mẹ nó đâu không đâu đâu, đâu. tôi không thấy ta một thằng tim tim kìa tim chết mẹ nó luôn xuống thôi sợ gì bạn thấy mình là bạn phải chạy thôi ôi đụng lượm được mã tấu rồi nè đúng nó vô cái nhà hướng uh, S nha Ok Có súng rồi, hoa sấy luôn đi Có luôn Có luôn nè Tôi có mỗi cái mã tấu Ôi M4 Ôi Cú cú cú cú cú Trời má cầu sự anh Tù má thanh niên cầm súng ra để bạn giết rồi bạn tức. Đủ má Anh cầm skin với luôn vào phía sau nhà đi phía sau nhà chịu thôi anh niên đừng có kiếm cưới coi phim sớm kìa mô nó bắn không phải không rồi mẹ anh ê ê ê gì vậy mẹ ba thằng luôn trời trước đông ra ba nó ao được mấy thằng gục rồi mấy thằng gục rồi nó ao được hai thằng nó cứu đàn nó cứu đàn cứu một thằng vãi tôi nghĩ y là có hai Ủa thằng nó luôn bà nó tôi móc cái mã tấu ra tôi chém ông nội ơi y y quá bên chỗ ông phải không ừ đúng rồi nó đang cứu thằng kia đó trên lầu đó đồ nó nó cứu xong rồi đó à, mà bốn mười sáu bắn sau lưng súng của tôi sao đủ mà nó, biết cái chỗ này nó xuống rồi sao lại cứt cái này cái này tôi hạ được hai thằng rồi mà trời ơi ý y quá ba thằng mà tôi y quên mất y quá À, đeo nữa, mệt bực mình rồi chứ Không Paladin kìa, SS kìa đang đang đợi đang đang đợi đang có tin hay gì đó má chết sớm mày cứ tôi mà đưa xung bên cổng đổ xong nó đâu thêm thằng nữa coi ờ channel ba bảy còn chỗ không em mấy ông ơi Alo, à, con rồi. con con đưa tên in game bồ ơi còn chỗ nói chung là có con lồng xe đánh giả là còn... ủa anh đúng gì đánh nữa vậy cái ông kia ao hay gì vậy ta ủa mày cứ có test nữa hả mời tôi vô với mấy ông ơi rồi đưa cho tay em có một ông ao hay gì á ờ, thanh danh rồi à alo cái ông cũ ao hay gì á không có ổng ổng ờ, đang mở ổng test nè đang mở test nè đang ổng vô giờ á thì đá cái ờ, ông sky gì đó ra cho rồi Chết kiếp rồi phải đi, phải đi, phải đi, phải đi Full rồi, rồi bạn ơi Dính bên bên tôi mời lại nè Đây chúng ta là buồn chung với bạn luôn Sky One nè Nghe đâu vậy? Lít team bên tôi mời lại, lít team bên, lít team bên tôi mời lại nè Kia tao cũng mất tiền nhiên bị gian ra bắt chết lại luôn á mẹ nó đéo lên anh vua tóm khi ra phải lộn Cái tên đi Luke Kai ơi mày vừa con mắt chết cắp phải lộn Vô Jumiro nhẹn mặt rồi vậy Mà nó ý chưa làm gì đồ quá đâu Sky Hello hello Hello lift team ông ơi, lift team đi tôi mời lại nè À bóng sớm quá lúc mà lộn nó đánh xong con bắt nó đi vòng vuông rồi quay qua muốn kiếm lậu nó lại chết mẹ nó rồi đợi đợi đợi năm phút nhá đợi chưa không Tao nói độ mát kèo này độ mát cũng cơ tao ba Ủa sao tôi đang update gì đâu ta Ông ở ngoài sao tự nhiên bắt bị update lại rồi Ông ờ, ông Paladin lúc nãy á À Update lại luôn Ba Paladin bạn ông hả? Ừ đang ngồi cái bên hả? Rồi ông kia thoát ra liền luôn má nghe update chạy luôn Ai? Cái ông mới vô á luôn cay vậy hả ừ ừ để kêu thêm để tôi thêm em đéo hiểu luôn á sao tự nhiên bị bắt update lại thế là chiều có một bản update thôi chứ tôi là hôm giờ tôi đang cay cứu cái vụ mà tôi phải bắn nóc ao được một thằng xong tôi lấy cái mã tấu và tôi chặt nó rồi <laughs> phải luôn má bây giờ nãy tôi nóc ao được hai thằng quỷ đó tôi mới móc cái mã tấu ra đó mà ai ngờ thằng thứ ba nó chạy lên chứ má tức ghê hậu thật một trăm là ông nào nè alo alo cho tên in game không ơi ủa sao ông sky ờ? à, không không không không không có một ông phải ông ông, ông sky không phải trong tim đâu có một ông nữa uh, đang đang đang đang update lên ba ba thằng lần trước đây ok rồi ra hiện tại là ông ơi nó mặc đồ vô đi Đồ con phát luôn vãi Đâu <laughs> phát bán trăm đô đó bán đi ờ, Đâu phải áo này đâu áo mà dài dài á có cái mũ á đâu cả trăm đô luôn hả ghê vậy áo mà dài dài có cái mũ á bán trăm đô ở tụi máy tôi tắt auto tin cho ta thôi kệ bà nó lái ngồi vô con thằng này cắt tim bắn nó lấy đúng rồi ba lên ba cái đó ba Thank you chắc không tắt rồi tại hồi nãy mình cũng tiêm ba mình vô bình thường mà con thằng bảy bảy bảy đi quên á đầu chạy nó lấy cho cho nó lướt đồ xong bắn nó chạy chạy cho nó chơi đi tội nghiệp nó bắn nó chơi vậy con đừng bạn tội vậy à trừ khi nó mặc bộ đồ assassin rồi nó giết nó rồi họ giết đây trở ra bình phước là chứ không trở ra mưa nè mưa đâu mưa nè đó mưa mưa mà mình đang đang đang đứng à tám bữa tôi bơi ra tới ơi tôi mát mà bơi tới đây đã không nha Được chưa xuống Rong không liền sao cũng được nó không phải ghét cục rồi đừng có cản mà tôi ngán cản lắm nó không em nó sợ gặp ông à nghe cản chán xa vòng nữa rồi chuẩn bị nhảy đi nhảy đi nhảy đi ok nó không hướng chậm đến năm à? Ôi thằng kia nó nhảy luôn kìa Nó nhảy rồi đó Nó nhảy rồi hả nó tự đánh dấu riêng của nó luôn cái ghê ừ nó cũng tắt rồi nó vô nó nhảy rồi nó nhảy rồi đợi cho nó chơi chung cho chung mà thấy nó cầm súng mà nó nghía về bồ mình mà nó bắn là quất nó liền nha thằng thầy cướp mày dám nó mày vô mày giết ba thằng ây chà ơi một tim một thằng than thằng rồi than thằng rồi than thằng mình mình má một tim luôn thiệt luôn ở ờ, đâu đấy mấy bạn nó bài qua kia ơi xì, xì, xì. nó bài qua kia ơi lại nóc nhà rồi má nhảy nóc nhà nó xuống mất máu á rồi má vô nhà trước rồi thằng chó chạy đi chạy đi mày chết mẹ có súng rồi má hai thằng ba thằng đã rồi xong chạy đi Rừng Rừng coi dân lai Rồi thấy ông rớt là má thấy thú quắc rồi đó Chạy được không? rồi Có súng rồi Cái nào sao cái tay cửa kìa chết mẹ rồi à đuổi ra tới ruộng luôn mới ghê mà vô mấy cái nhà không được cái shotgun nữa trời à súng này bắn gì vậy bồ hay gì ui á ui á ấy mẹ bà hết đạn luôn mình thằng nào bắn mình hả bốn thằng lận đừng có đi chung nguyên một bầy luôn rồi Ồ, tôi bị lắc đạn. Ô, quỷ 7h à. rồi để lên của bạn rồi không ơi à, tôi bị lắc không hiện băng đạn luôn trời à, thằng này thằng này bắn hơi bị ghê đó súng đây rồi ông ờ, lắp lại anh em cũng bắn ghê vậy thằng này bắn hơi bị ghê đủ mang thai lạng luôn rồi bom nó bom mù mà đang quần thằng bảy là gì á chạy chạy chạy một một một qua bên trái nè tâm nãy đâu một bên trái cái nhà của thằng bảy á nó có một thằng ờ nó chỉ tụi máy bắn ghê bắn tức luôn á mình nó xử hết tiêu luôn rồi hả bả vậy má đấm với kim cương rồi đánh cao thủ không eo ơi <laughs> quá ghê xong chưa câu mấy giờ em bị chết chắc tội nghiệp bạn lắm đẩy luôn cái đụng á đẩy bom cái đụng á ngủ chắc sắt không làm nè nhà có đầy giá luôn đen đụng bắn kinh như hả dạ đúng không cắt không rồi chạy đầu em có chim nữa rồi đi ba Nói nói đi. Nói nói mày làm xong rồi. Sao đây? Yeah. Cái chảo nhưng mày không có tác dụng gì luôn nè má này mình đang làm hết có mình phải đi chơi à ghê thật, má làm đi này xử hết tim luôn dạ đột ra cái dòng luôn Bà. không có gì ăn hay gì đâu quá ra cửa họ em mà tốt ra mày đổi làm mày ra khỏi tôi đi mày đổi sạch mày đó dạ nó chim rồi dạ dạ nó chim đi chim nó lướt trên trời đó đấy họ đậu là mày không 应该 chắc không đã ăn ghé này Mày bắn giòn luôn chứ nó đủ bốn thằng rồi nè này nó quá mặt nguyên độ của đen cô thì không phải Đúng, cao vậy Hey, hold on. đầu còn ngon á mẹ vòng quá ngon hai đồ lại lụm luôn à lắm có để thêm cái nữa đâu lấy có, có cái có cái xe bên trái á trái như trong cái nhà nhà xe nó có cái xe á nó không chạy vô đó nó có, có, cái nhà có cái nhà xe không cái nhà xe tôi vô rồi đâu có xe đâu có xe à? Ừ. đầu tôi thấy chỗ đó nó hay có xe Kim hay không? Kim hay không cái luôn Đấy, tụi nó nổi nó hay lắm Nó không có chắc chết gì được cái thằng này nó không kêu đi chung nữa à bấm T lên nói chuyện với nó bấm chữ T để nói chuyện với nó chạy nè đấy chạy nè không không chơi đến bấm T lên chạy nè number one <laughs> Thôi cầm mẹ nó đi đâu nó đi Ừ, đi thôi Bạn ngồi đang lút đồ đồ má nhiệt tình luôn luôn, dạ, má 55 thằng luôn ghê à Chết đụng má nãy giờ 1800 năm giờ còn 500 thằng sống bơi qua luôn bơi qua sông luôn má định nó đi cầu dữ vậy trời kiếm cho đủ full mình, mình chỗ nó đụng á hơi bị đông luôn rồi nghe tiếng súng mình chỗ nó rồi ok vậy tụ mắm nát cái nhà luôn á hơi còn luôn. bạn đang đợi á bạn đang đợi nào đến lúc đồ để tôi đi chiến cho rồi để mất công không đợi lâu Rớt còn trong phòng không? Không Hả? Không không Mày tức Ờ <laughs> Ủa nó bơi kìa Hai thanh niên quyết định tắt ra hả? Tại sao? Thanh niên tắt ra hả? thằng kia nó đi theo kìa lấy đồng máu phải để mình đi trước đi để nó chạy theo Đúng rồi, em làm đù, gì ạ? À đồ Bắn, bắn, bắn Thôi, rồi, để đi, để đi, nó đi, ba thằng lận Từ từ tại ờ, tại à, mù mẹ rồi mù tại bốn thằng luôn quỷ dạ. lên chưa quỷ kia lên chưa từ từ kìa bắn đi bắn đi bắn đi từ từ nó đang sát cái sáng nó cà kế tôi tôi sao tôi dám bắn tôi bắn thằng cuối bắn bắn bắn thấy không kìa chưa thấy chưa thấy à mù mẹ rồi <laughs> bắn đi bắn đi đù má bắn đi ông ơi <laughs> mù mẹ rồi đợi thanh niên đụng má superman lên kìa bạn bạn mới cứu hả đụng má đứng ở trong bụi nha mình tụi nó đi qua hờ hững mới cứt luôn <laughs> một em nó bỏ luôn hả ta vãi má thằng nào bạn có lại cứu mình không lại cứu đi bạn ơi cứu bạn ơi nó đủ quá cái chảo ở được mấy nhiêu luôn chảo <laughs> ba viên rồi à, cái chảo thần thánh bạn đéo cứu luôn kìa ở đồ mà bạn đứng ở đó bạn ngắm luôn thôi kệ cũng chết rồi sống mà thôi ra thôi <laughs> thôi để, ừ, để coi các bạn rồi công vô công ờ bạn lại lẫn lớp đồ mới ghê phải cái thanh niên lúc đồ ba thằng với được hai còn thằng kia lúc đâu hay vậy cả lúc mà lại gần ông ông bắn luôn cái đó tôi có sệt gân tôi dám sệt gân mình lợi 5 viên là dám á bắn xong đằng sau ông nó có cái cái khe ông leo xuống khe em trốn không được vô liền vô trong phòng đi kìa vô phòng nói chuyện kìa đâu ông nào đâu ông nào vô đâu chưa thấy rồi ra đi đi chắc Cyrus chắc rớt, ra đi rồi anh em vô phòng lại kìa cho nó qua bảy kìa ba bảy đủ má Rớt ra đi 또 마시네요. 사축가 세사. Xíu xa xa Bác nó nói cái gì vậy trời Nói gì vậy Tiếng nó tiếng gì vậy? Nếu biết tiếng Thái à Tiếng Nhật hay tiếng Hàn gì á Thái Nói nè Thái Thái Hàn Sao quanh Seo là tiếng Hàn ông vô ông vô phòng rồi công chắc thủ má tôi tôi tôi tôi tôi, tôi lóc tài khoản quá ba bảy chọn cái điểm nào xa xa đừng bay nha đừng có xa gần đừng bay quá nha còn không thì thích chiến rồi đấy sẽ được kia phải không em có không cái nào xa đường bay á nó né đường bay ra là lấy đường bay giờ chỉ có gastrophone thôi gastrophone không hay sơn nè trường học đi kìa trường học chết ờ, chơi học không trường học không thôi rồi tưởng vô trường học thôi chị hóc đi hóc đi hóc đi hóc đi rồi hóc đi một hai ba để rồi hóc hóc lên á đâu rồi tôi cũng vô rồi hóc hai trăm lẻ năm hai trăm lẻ năm nè không có 8 giờ rồi phải luôn Đó, ờ, thì xung quanh đây có ờ, heo, chó nào không? Ủa, rô hóc giống cái chỗ hồi nãy vậy ta? Rồi, rô hóc là chỗ nãy, nào nữa? À... à. Có con nào không? Còn má một con sau lưng có một thằng. À, đồ má cái bên tôi luôn hai thằng Thôi xuống xuống nhà khác đi, xuống nhà khác đi. Để tôi né qua chút. Ấy sao sao nhìn xung quanh toàn địch không vậy nè? Ở nhà chưa lót xong nữa, vãi chết rồi. Đi qua đối diện đi, đi qua đối diện đi, đi qua đối diện đi. Đối diện con thằng. Đối đối diện bên bên kia đường luôn á. Ừ, có con thằng rớt bệnh á. Mày cướp. Mày cướp ông vô nhà này, ông vô nhà này, Ô, ờ, ông rồi. Trên chỗ tôi có bốn thằng nha. Tên nào tên tên gì tên gì? Wow tôi không lót được địa hình giật giật đứng đứng ngắt luôn quả nghe thấy bất hạnh đấy chứ rồi sao đứng này được chưa được chưa đứng đứng đang đứng đứng ngắt rồi là quá đứng đứng ngắt luôn rồi rồi xác định rồi ông nằm đi ông nằm đi ông nằm đi nằm xuống đợi thế nào lót lót địa hình rồi qua nó đứng luôn rồi nè vãi mày gặp gì đâu không đứng ứng rồi để tôi thoát game đây thoát game ra tôi đợi à, đợi